Kính chào quý vị đang theo dõi video trên kênh Nhân sinh Cảm Ngộ. Hôm nay kênh Nhân sinh Cảm Ngộ xin gửi đến quý vị chương trình Những kiểu sống của cha mẹ, về già con cái dễ bỏ mặt khi ốm đau. Thưa quý vị, trẻ cậy cha, già cậy con. Về già ai cũng muốn được nương tựa vào con cháu. Đối với người già, sự quan tâm chăm sóc của con cháu còn quý hơn vàng. Một lời hỏi han, viên thuốc, bát canh khi trái gió trở trời của con cháu là thần dược để các cụ vui vẻ hạnh phúc sống những năm tháng cuối cùng của cuộc đời. Sự quan tâm chăm sóc về vật chất và tinh thần của con cháu cũng là cách thể hiện chữ hiếu. Tuy nhiên con cái có trọng chữ hiếu, có yêu quý bố mẹ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cách cha mẹ giáo dục con. Vì vậy bảy kiểu cha mẹ sau đây về già chỉ lủi thủi một mình, dù ốm đau bệnh tật con cũng không ngó ngàng tới. Quý vị cùng nghe và soi lại mình nhé. Một, Cha mẹ không làm gương Cha mẹ là những người thầy đầu tiên của trẻ, môi trường gia đình tốt và bầu không khí gia đình là nền tảng cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em. Ngược lại, nếu cha mẹ có một số tật xấu hoặc bản thân không phải là người hiếu thảo thì việc muốn con cái hiếu thảo với mình là điều phi thực tế đặc biệt là trong những gia đình có những người cha vô hình họ không tham gia vào quá trình nuôi dạy con cái không để con cái được hưởng tình yêu thương của người cha và đương nhiên những người cha như vậy sẽ không thể có được lòng hiếu thảo của con cái trong những năm tháng sau này dù hiếu thảo với cha mẹ là đạo đức truyền thống được cả xã hội ủng hộ nhưng những cách làm cách cư xử của một số bậc cha mẹ thực sự khó có thể làm con cái hiếu kính với cha mẹ tuổi già cô đơn con cái xa lánh là điều dễ hiểu vậy nên bằng cách này hay cách khác thay vì trách con cháu bất hiếu người cao tuổi nên làm tốt công việc của mình khi còn trẻ và làm gương tốt cho con cháu noi theo Thứ hai là đối xử không công bằng với con cái. Cha mẹ đối xử không công bằng với con cái cũng sẽ nhận kết quả đau đớn khi về già. Đứa con được chiều chuộng sẽ dựa vào đó mà đòi hỏi tác oai tác quái và trở thành kẻ ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình. Ngược lại, những đứa trẻ không được yêu thương sẽ cảm thấy tủi thân, mất niềm tin vào gia đình – Đặc biệt, cha mẹ hay dùng đòn roi đánh đập chửi bới con cái sẽ khiến con cái căm ghét, phẫn uất và có xu hướng bạo lực. Chúng sẽ có cảm giác cha mẹ ghẻ lạnh, coi thường và bất công với mình. Cảm giác đó sẽ sinh ra tâm lý phản kháng, muốn chống lại cha mẹ. Như vậy, khi đối xử không công bằng với con sẽ tạo ra những đứa con ích kỷ chỉ biết bản thân và đứa con tiêu cực tự ti và luôn có tư tưởng chống đối cha mẹ Cả hai kiểu con này đều sẽ không bao giờ biết quan tâm chăm sóc cha mẹ khi về già. Thứ ba, bố mẹ bất hiếu ích kỷ với chính cha mẹ của mình. Có một câu chuyện nhỏ trong chuyện cổ Grimm được kể như sau. Một gia đình nọ bỏ rơi người cha già của mình. Ông lão sống ở đống tro của bếp lò, được cho một cái bát gỗ nhỏ dùng để đựng thức ăn thừa mà các con ông bố thí mỗi ngày. Tình cảnh thật đáng thương. Một ngày nọ, người đàn ông trong gia đình phát hiện con trai mình đang đẽo gọt một thứ gì đó. Anh ta theo dõi xem, thì thấy con mình đang làm ra một cái bát gỗ nhỏ giống hệt như cái mà cha già của mình đang dùng. Anh ta hỏi con trai sẽ làm gì với nó thì cậu bé đáp Cái này sẽ dành cho bố và mẹ sau này giống như cái bát ông nội có hiện giờ vậy. Lúc này, anh ta mới ngớ người nhận ra rằng Hóa ra hành vi của anh ta đã khắc ghi lên cậu con trai Rồi mai sau tương lai của anh cũng chẳng khác người cha già yếu là bao Người xưa khẳng định Sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đó Gieo nhân nào thì gặp quả đó Bản thân bất hiếu với cha mẹ Thì sau này bị con cháu mình bỏ mặc Sống lùi thủi một mình là điều đương nhiên bởi mọi lời nói và việc làm của cha mẹ sẽ ghi khắc vào tâm trí của con nó sẽ trở thành chuẩn mực thành tiêu chuẩn để con đối xử với chính bản thân mình sau này do vậy bố mẹ bất hiếu sẽ sinh con bất hiếu bố mẹ thảo kính sẽ nhận lại trái ngọt hiếu thảo thứ tư miệng thường đổ lỗi muốn một đứa trẻ biết thế nào là lòng biết ơn và quan tâm đến đấng sinh dưỡng cha mẹ không nên để những lời này xuất hiện trên miệng Bố mẹ vì tụi con mà phải làm việc vất vả con có thấy không? Vì tụi con mà bố mẹ không thể mua sắm được gì cho bản thân. Việc liên tục khẳng định con chính là nguyên nhân dẫn đến sự vất vả cực nhọc của cha mẹ là một sai lầm ngu ngốc. Điều này không làm con biết ơn hơn mà ngược lại nó đẩy khoảng cách giữa con cái và cha mẹ xa nhau hơn. Vì vậy, hãy để cho con thấy được sự vất vả của cha mẹ nhưng phải khẳng định rằng con cái không phải là nguyên nhân dẫn tới sự vất vả đó có như vậy con mới thấu hiểu và muốn chia sẻ những cực nhọc của cha mẹ đó mới là cách khôn ngoan để gây dựng lòng biết ơn ở con kiểu cha mẹ thứ năm nuôi con trong sự giàu có không ít người làm cha làm mẹ nhường tất cả mọi thứ cho con có miếng ăn ngon cũng dành cho con trước Bản thân vài năm chẳng dám mua một bộ quần áo, nhưng còn có tất cả các loại mốt thời thượng. Bán thóc bán đất để mua xe đạp cho con, bằng bạn bằng bè. Họ cho rằng giờ sinh ít con, mình làm thì cũng vì con, cho con chứ cho ai. Vì vậy có những bạn trẻ dù nhà rất nghèo nhưng ra ngoài vẫn đi xe đẹp, quần áo, túi sách, đồng hồ hàng hiệu. Cha mẹ nghèo khó nhưng nuôi con theo kiểu nhà giàu đó là sự hy sinh ngu ngốc nhất của những bậc làm cha làm mẹ. Khắt khe với bản thân, nuông chiều con sẽ hình thành nên tư tưởng cha mẹ cần phải phục vụ con cái chứ con không có trách nhiệm gì với cha mẹ cả. Khi lớn lên, những đứa trẻ được nuôi dưỡng kiểu này sẽ không hiểu, không biết ơn những hy sinh của cha mẹ. Muốn đứa trẻ trân trọng những gì chúng có, chúng cần phải nhìn thấy được sự khó khăn của cha mẹ. Kiểu thứ sáu cha mẹ luôn bảo vệ con thái quá nhiều bậc cha mẹ luôn có tư tưởng bảo vệ những hành vi sai trái của con họ tìm đủ mọi lý do để bảo vệ hành động của con mình mọi lời nói hành động chống lại con dù đúng hay là sai họ đều không bao giờ chấp nhận với họ con là cả vũ trụ và mọi điều con làm mọi thứ con nói đều đúng hoặc nếu không đúng thì đều có lý do chính đáng Việc bảo vệ con một cách thái quá như vậy là điều vô cùng dại dột. Khi lớn lên, con sẽ coi việc cha mẹ bên cạnh bảo vệ mình là điều đương nhiên. Ngược lại, chúng chẳng cần phải có trách nhiệm gì với cha mẹ cả. Kiểu thứ bảy Quá nuông chiều và đáp ứng mọi nhu cầu của con Ai đó đã từng khẳng định Muốn hủy hoại một đứa trẻ thì hãy nuông chiều và làm theo mọi điều đứa trẻ ấy muốn đây là một triết lý vô cùng đơn giản nhưng rất sâu sắc. Đứa trẻ được chiều chuộng, được đáp ứng tất cả những nhu cầu sẽ trở thành kẻ ích kỷ. Chúng chỉ quan tâm đến một điều duy nhất là những yêu cầu của mình có được đáp ứng hay không. Nếu không được đáp ứng nhu cầu, chúng sẽ nổi giận quậy phá. Kiểu con này sẽ không bao giờ biết quan tâm đến cha mẹ đâu. Họ chỉ quan tâm đến chính bản thân mình mà thôi. Khi đứa trẻ được chiều chuộng, chúng sẽ không hiểu được sự vất vả của cha mẹ những đứa trẻ này sẽ trở thành kẻ vô ơn. Nếu bạn muốn con mình trở thành kẻ ích kỷ và vô ơn, hãy nuông chiều và làm theo mọi yêu cầu của con. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe video Những kiểu sống của cha mẹ về già con cái dễ bỏ mặt khi ốm đau. Xin quý vị hãy để lại nhận xét của mình. Nếu quý vị thấy hữu ích, hãy chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Và cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn tiếp vào nút chuông để cập nhật những video hay từ kênh Nhân sinh cảm ngộ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.